kênh này mình nhận định riêng biệt cho tất cả anh em chỉ có một cái giải Serie A thôi nha Thì à, giống như à, đợt rồi thì à, Serie A nó tạm ngưng cho dòng loại của Euro thì mình không nhận định cho tất cả anh em Thì mình chỉ nhận định riêng cho tất cả anh em là cái giải của Serie A thôi thì hôm nay mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Cremonese và Atalanta diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 4 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng của thằng Serie A thì anh em cũng thấy Atalanta đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 27 vòng đấu thì anh em thấy đang đứng cách trên cái vị trí là cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng đang có 48 điểm của AC Milan và có 27 vòng đấu và đang dương bàn thắng chỉ có 8 nhưng mà trong khi đó Atalanta đang dương bàn thắng tới 13 nếu Atalanta thắng trận này thì Atalanta sẽ vươn đến vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nha anh em thì à, còn bên phía Cremonese thì anh em thấy Cremonese đang đứng ở vị trí đèn đỏ cuối bảng xếp hạng vị trí thứ 20 và có 13 điểm sau 27 vòng đấu thì anh em thấy cái mùa giải này Cremonese sẽ tụt hạng chắc ăn luôn anh em thì cái vị trí thứ 17 á, cách vị trí đèn đỏ một bậc á, thì đang có 24 điểm thì trong khi đó thằng Cremonese chỉ mới được có 13 điểm thì Cremonese là được à, gọi là đội sẽ rớt hạng trong cái mùa này luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì thành tích gần nhất của bên phía đội chủ nhà Cremon Nice thì anh em thấy Cremon Nice trong cái chuỗi 10 trận gần nhất thì Cremon Nice chỉ thắng được hai trận thôi. Trận thắng trước ờ, AS Roma với tỷ số là 2-1 trên sân nhà của mình. Trước đó nữa thì thắng được ờ, AS Roma trên Copa Cup nha anh em. Với cái tỷ số cũng vẫn là 2-1 luôn thì ờ, cái phong độ gần đây nhất của thằng Cremon đi chơi thì anh em thấy chỉ thắng được hai trận và toàn hòa với thua còn bên phía Atalanta Atalanta thì anh em thấy trong cái chuỗi trận mà gần đây nhất Atalanta mới thắng được um, Empoli với cái tỷ số là 2-1 trên sân nhà của mình thì anh em thấy Atalanta đang có cái phong độ um, um, xa sức trong những trận gần đây nhất nha anh em thì anh em thấy gần đây nhất thì Atalanta toàn thua toàn thua và hòa thôi thì cái phong độ không tốt nhưng mà cái trận này Atalanta được lợi thế hơn là gặp cái đội cuối bảng xếp hạng rất là yếu trong cái à, mùa giải Serie A này thì Atalanta liệu có làm lên chuyện trong cái trận này không nha anh em thì à, mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến trong cái trận đấu này mình sẽ tiến vào cái phần mà à, lịch sử đối đầu của hai này luôn nha anh em thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Atalanta và Cremonese này chỉ diễn ra được có hai trận đấu thôi nha anh em thì anh em thấy trận gần đây nhất á, trên cái lượt đi của thằng à, Serie A trong cái mùa giải 2023 2022 2023 nha anh em thì Atalanta uh, đá trên sân nhà của mình để hòa thằng Cremonese với cái tỷ số là một điều trước đó nữa thì à, Atalanta trên Copa Copa Cup Italy thì Atalanta đã thắng Diamond NEC với tỷ số là 3-0 thì anh em thấy lượt được ờ, lượt thi đấu đầu tiên lượt đi á, thì Atalanta có phong độ không tốt để hòa Cremonese trên sân nhà với cái tỷ số là một điều thì cái trận này lượt về thì Atalanta sẽ quyết tâm lấy bàn thắng để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng nha anh em thì anh em thấy nếu mà trận này Atalanta có thể thắng thì Atalanta sẽ vươn lên cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng để mùa sau có sự góp mặt ở trong uh, cúp C1 nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử trận đấu gần nhất của Atalanta và cái thằng Cremonese trong cái trận đấu gần nhất là một điều đây thì anh em thấy trong cái trận đó Atalanta chấp với một cái mã kèo là 1,1,5 nhưng mà Atalanta vẫn để hòa với cái tỷ số 1 đều trong cái lượt trận mới vừa ra quân ờ, mùa giải ờ, Serie A 2022-2023 nha thì cái phong độ lúc đó của Atalanta đang không tốt cho mấy nhưng mà hiện tại bây giờ Atalanta cũng đang có cái phong độ dần tốt trở lại để um, vượt lên cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nha anh em thì um, anh em có thể đầu tư vào cái mã thẻ mã tài thẻ được nha thì anh em thấy trong cái lịch sử cái trận đối đầu trước đó thì hai này gặp nhau anh em thấy 5 7 8 10 thẻ vàng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha thì hai này gặp nhau giống như kỳ phụng địch thủ rất là nhiều thẻ vàng nha anh em trận đó nội bên phía ờ, bên phía Cremon EC06 thẻ vàng và bên phía Atlanta chỉ có 3 thẻ thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha hai này gặp nhau thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ và góc góc trong cái trận đó thì anh em thấy à, rất là ít góc thì anh em thấy hai này đã chính diện rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã là xỉu góc nha thì trong cái lịch sử đối đầu của hai này thì anh em thấy chỉ có 6 quả góc trong nguyên một cái trận đấu 90 phút mà chỉ có 6 quả góc cho hai đội thôi thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu góc cũng rất là à, hợp lý nha anh em thì anh em thấy cái đội hình lúc đó ra sân thì bên phía ta anh ta chơi với sơ đồ là 3421 còn bên phía Cremonice chơi với sơ đồ là 343 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo trận này là anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Atalanta chấp nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem thì trận này Atalanta sẽ chấp bao nhiêu nha anh em đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là cái đội sân khách là đội Atalanta chấp với mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này nhà cái đang đánh giá ờ, Atalanta là đội sân khách thì có thể sẽ ghi ít bàn thắng bởi vì nhà cái đưa cái tỷ lệ kèo rất là thấp trong so với một được một nửa kèo của trận rồi nha anh em khi trận rồi mà đấu lên rượt đi ấy, trên sân nhà của Atalanta thì nhà cái đưa ra ma kèo là Atalanta chấp 1.5 nhưng mà cái trận này à, nhà cái đưa ra với ma kèo là Atalanta chỉ có chấp 0,75 thì nhà cái dự đoán trong trận này Atalanta sẽ có thể ăn cái ma kèo từ 1-0 đến 21 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Atalanta chấp 0.75 nếu mà anh em nào đang cầm trang chơi giống mình á thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Atalanta chấp 0.5 thì ờ, kèo 0.5 vẫn có nha anh em nhưng mà anh em phải chờ kèo anh em phải chờ kèo là giống như ra sân tầm 5 đến 7 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống 0.5 bằng 8 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo 0.5 bằng 8 thì cái tỷ lệ em anh em hút kèo nó sẽ cao hơn còn cái mã tài xỉu 2.5 thì mình chưa cho tất cả anh em vào mã tài hay mã xỉu mà mình chờ có cái đội hình chính thức ra sân xem dò nó đá như thế nào thì mình sẽ cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em để anh em đầu tư một cái cách hiệu quả nhất chứ không có báo trước cho tất cả anh em kèo tài xỉu này nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn đây anh em thấy mình để chữ chốt kèo Syria thì trận này anh em cứ nằm trên là Atalanta chấp với cái mã kèo là 0,75 nhưng mà mình đã nhấn mạnh với anh em là anh em nào chơi trang thì anh em có thể chờ cái mã kèo tụt xuống 0.5 anh em hảo vào kèo thì cái tỷ lệ anh em húp đủ kèo nó sẽ cao hơn thì mình dự đoán trận này Atalanta sẽ ăn từ 1-0 đến 2-1 còn nếu anh em nào có thể chơi được cái mã tỷ số thì anh em có thể lót cái mã không điều một điều dành cho hai đội thì anh em sẽ không có sợ về vấn đề bị lỗ nha thì um, anh em cứ vào Atalanta chấp mạnh tay cho mình còn cái tài xỉu á, thì 2.5 full trận thì anh em có thể vào cái mã tài nhưng mà nếu mà anh em muốn vào thì anh em chờ mình cập nhật cái đội hình chính thức lên nhóm rồi anh em hả vào thì giống như chưa có đội hình thì mình chỉ cập nhật ờ, cái kèo tài xỉu là 2.5 cho tất cả anh em thôi còn hiệp 1